Xin chào quý vị và tất cả các bạn Chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Sa Trường Giang của mình à, Hiện tại thì Giang với anh Sơn là đang có mặt tại hồn, thôn Háng C Xã Sầu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái Trước mà Giang có đưa một cháu là Hờ A Giàng Tên Hờ A Giàng là con của anh Gư đây Là đi chữa mắt tại bệnh viện Nhi Trung ương Khoa Ung Biếu Thì à, từ lúc mà cháu mới bị thì uh, phát hiện thì do là cũng rất là nhiều người comment là Giang với anh Sơn không đưa cháu sớm ấy vì mình phát hiện nó hơi bị muộn là cũng do duyên của cháu với lại gia đình là cũng không à, liên lạc cho mình sớm để có thể tiếp cận với uh, cháu nó sớm hơn thì công việc chữa trị nó sẽ được uh, tiện và hiệu quả hơn cho đến ngày hôm qua thì Giang có đăng lên một đoạn clip là có 3, 3 phút thôi rất là ngắn nhưng mà nhận được rất là nhiều cái comment của tất cả mọi người nói bản thân Giang cũng như là anh Sơn thì là đường đường Giang là một người chủ kênh mà lại không quay không nói gì không diễn thuyết gì thì chắc chắn là rất là nhiều người sẽ không hiểu là câu chuyện đó nó như thế nào và bản thân anh Sơn thì là không phải là một người chủ kênh cũng chỉ là một người là như khán giả mọi người xem kênh của Giang phát lòng từ bi kỳ xả để giúp cứu thương mọi người những cuộc đời bất hạnh nên là anh ấy nói thì đôi khi là mọi người lại không hiểu hoặc có thể là anh ấy cũng muốn nói nhưng mà không thể nói thành lời được tại vì là mọi người hiểu biết là cháu Giàng này bị u mắt này hiện tại bây giờ thì cái tình hình của cháu thì mọi người xem video trước được 3 phút mọi người biết rồi và cũng rất là nhiều người muốn Giang giải trình lý do vì sao cháu Giàng về thì hôm nay Giang à, hôm qua là mấy anh em cũng thức đêm rồi lại đến 2 giờ một giờ đêm mới được ngủ cơ sau khi mà đón cháu Giàng về sáng ngày hôm nay thì Giang mới có thời gian để giải thích cho mọi người biết là tình hình của cháu Giang là sau khi mà xuống bệnh viện nằm ở khoa ung biếu và được vào trong đó điều trị và xét nghiệm chụp x-quang thì à, cái thông tin mà bác sĩ nói với em Gư này, này hôm mà có một có video là Giang nói là chữa trị mất một năm thì đôi khi là được người đồng bào hâm ông anh Gư ấy nói tiếng kinh nó còn chưa sói và nghe tiếng kinh nó còn chưa thể đâu vào đâu cả nên đôi khi là mình muốn truyền tải đến mọi người ấy, thì thực tế những cái video ở dưới Hà Nội đa số là anh Sơn và anh Gư để quay xong là gửi cho Giang thôi nhé sau đó Giang mới ấy up lên cho mọi người xem chứ thực tế là Giang cũng không được trò chuyện với bác sĩ là hỏi thăm bệnh tình cháu như thế nào ấy thì mới biết được sau này thì Giang có hỏi lại có một cô y tá địa điện cho Giang thì thấy bảo tình hình của bệnh của cháu là khó chữa không thể chữa được rất là nặng đấy nằm phải nằm viện đến ờ, một hai năm để có thể là mình không phải là điều trị cái con mắt này nó khỏi hay như thế nào cả mà nằm viện một năm để đó để bác sĩ à, mọi người chăm sóc và cách điều trị nó tốt hơn đấy thì có những thuốc giảm đau này những cái vấn đề gì đó thì chắc chắn là bác sĩ đấy là người tốt nhất đấy là giang giải thích do còn cái lý do mà cháu đưa về thì à, đây là anh sơn giải thích đấy là mùa bác sĩ nói là một năm một năm mà chữa cho cháu cái mắt là không phải thực ra cái mắt của cháu đã hỏng rồi là một năm bác sĩ nói một năm sửa chữa, uh, chữa trị ở đây là một năm chữa về cái u u ác tính của cháu tại vì u ác tính của cháu nó nó ép vào sọ rồi nên là phải chữa cái u không phải là cái chữa cái mắt bản thân cái mắt nó đã hỏng rồi không thể chữa được đấy để ý ý bác sĩ là nói là điều trị cái, cái u này và xạ trị trong khoảng một năm đấy nhưng bởi vì là bố cháu là người dân tộc thì chưa hiểu hết cái ý nghĩa của bác sĩ truyền đạt nên là nói là phải chữa trong một năm mới xảy ra cái chuyện mà vừa video trước nói là một năm chữa được bây giờ năm ờ, video sau lại không chữa được là như thế đấy, thì quý vị phải thông cảm thì đấy là anh Sơn cũng đã giải thích cho mọi người biết ờ, là vì sao mà, mà, mà cháu Giang phải về ấy và quyết định là hầu như là bố cháu bản thân Giang cũng như là mọi người cũng rất là mong muốn là cháu Giang là chữa khỏi mắt nhất là các mạnh thường quân các cô các chú các bác các anh các chị đã luôn luôn quan tâm và theo dõi ủng hộ tiền này rất là đầy đủ vật chất tiền nong để giúp cháu chữa được con mắt nhưng mà không thể được và quyết định của bố cháu là đưa cháu về thì bản thân Giang cũng như anh Sơn rất rất là buồn với mọi người không những là mọi người đâu trong lòng mà Giang rất là buồn mình thương cháu như một người con nhưng mình không thể nói được nếu như mình nói ra thì đôi khi là mọi người lại bảo là mình nói nhiều mà mình không nói thì mọi người lại nói là Giang im lặng thật sự mà nói mọi người đối bản thân Giang cũng thế đi làm rất là nhiều mình, mình chỉ muốn là giúp ai đó giúp đến chót đến cùng để cho mọi người có thể trong cuộc sống nó tốt hơn Ô, nhưng mà thực sự nó không được thì đành phải chịu cái duyên của cháu chỉ đến vậy thôi thì mong mọi người là thông cảm và một chút nữa thì mình cũng ghi hình lại những cái quá trình mà anh Sơn đưa cháu lên vào buổi tối để cùng cho mọi người xem cùng với video ngày hôm nay thì à, còn vấn đề tiền nong và tài chính thì à, để video sau để Giang sẽ lên đi chi tiết công khai tài chính của gia đình nhà cháu Giàng cho mọi người cùng xem cùng bao nhiêu tiền của những ai để mời uh, mọi người là video sau thì Giang sẽ làm chi tiết công khai hơn đưa, đưa cái túi lên đưa cái túi lên hiện tại là 22 giờ 20 phút rồi mọi người Tại cháu mới đến nơi thì gia đình bắt đầu là ăn họ hàng mới bắt đầu xuống Nó là tối luôn đấy Từ đây lên cái nhà sao Từ đây lên là còn khoảng 3, 4, 4 cây đấy 4 cây đấy Ủa lên nơi dốc đấy 3 cây 4 cây đấy Lên nơi là 4 cây à, Để anh Sùng đâu Anh Sùng đâu nhờ Để anh Sùng anh lai đôi Tay lái khỏe Không được ừ, Ê, sợ ông ôm được nó khó luôn đấy. ôm bế sau à? Thế bế sau. Có người, có người bế sau. Ờ, ai ai ai tay lái khỏe bế chắc chứ. chắc không có. Chắc vào chắc không được lo cháu em sơn em đưa mọi người đến nơi đấy. này là của xe xe của xe của của, của em đấy anh mượn mà để mượn thì anh để bất tử cho em gửi tiền các anh chưa nhỉ? Vâng vâng vâng Đi theo anh Sùng, anh Sùng trưởng thôn này vâng một người bé khả năng là à, à, cứ lấy em em, em ôm con đằng sau đi túi đâu để đựng cái này vào này vâng. cho cho quần áo là hư này cho này quần áo này ừ. nhưng mà không không phải lót à lót đầu gì còn để tháng giả lại mà bạn vâng, buốt nữa rồi vâng. cố gắng lên mọi người đợi chú là đợi, đợi đồ rồi cố gắng lên chút nữa đây một chút nữa đèn xe anh này có sáng không? Ai, Đó. ai ngồi sao đi? Ai ngồi lên đi? Để đấy mà, để đấy anh, anh, anh ngồi xong được, nó kể. Ai ngồi khi lên nhà cháu trên này thì còn khoảng bốn cây số lên toàn đường dốc còn mình chuẩn bị số 1 cũng khó rồi ôm chắc nhá ôm chắc con nhá đưa đây tiền cho anh sơn gửi gửi cho người ta đó để cho anh ấy còn nữa vâng vâng Chúc anh ờ, sức khỏe nhé. Ờ, vâng. Vâng vâng. Như ở trên điện em có gọi với anh ở đấy. Vâng. Là đầu tiên là chúng ta họ thu là 4 triệu rưỡi. Thì là, em. anh cũng nói ngay nói vâng ủng hộ người nghèo. Đúng rồi, thôi cái này cái này là anh có nói nói chuyện với em là ừ. xin bớt cho gia đình thì em xin bớt cho gia đình là từ 4 triệu rưỡi xuống còn hai triệu rưỡi. Ừ, đấy. Đấy thì là anh anh là người đi giúp đỡ họ Đấy thì em xin bớt cho gia đình đấy. Anh một con rất đấy. Thôi anh về nhá em em vâng. ấy là anh em về cẩn thận. Nè. Ngô như vậy. Ngô À, tối hiện tại thì mọi người đã về đến nhà đấy. Ừ. Ờ. Gia đình đã về đến nhà cháu. Ờ, ngồi đi. Nó chảy chảy máu nhiều không ờ, cứ? Chảy nhau đấy. À. Nhiều quá, truyền hai lần nữa mà. Ừ. Thì đấy ờ, quý vị và tất cả các bạn nhé thì ờ, anh Sơn là cũng lên từ lúc bắt đầu xe với bố cháu là buổi chiều hiện tại bây giờ là 12 tầm uh, 11 giờ kém nha mọi người nhé 11 giờ kém mọi người mới đến nơi xe tiền xe thì anh Sơn cũng đã gửi là hai triệu rưỡi với lại là 500 là cho cái ờ, anh đi tá đi cùng đấy tổng là 3 triệu còn cái phiếu mà anh Sơn là cũng đã ấy rồi video trước này mình cũng bảo anh ngồi tăng ghế này con đi mọi người ờ, đi ngồi uống nước đi có có nước có uống không Đó. đây là anh em là các bác của cháu giàng hết nhá biết tin cháu ờ, này là mọi người như hình mà lúc ở dưới đấy thì bác sĩ là là là cái cô ấy vào thì nói như nào em chú mà nói về cái bệnh của cháu ấy ung thư mỡ ung thư ừ. thì những năm qua bây giờ thì nó à, đôi về nó hết là nó không tỉnh táo thì chắc là không ừ. thể chữa được nó ừ. bác sĩ bỏ thế ừ. thì chắc dưới kia thì chắc chỉ chữa được vài ngày thôi ừ. Như là là bác sĩ là trả lời dưới đây là là mắt của cháu là là không thể chữa được hay như thế nào? Không thể chữa được. Bây giờ thì nó đau vào nó thế, rồi à. à. Để bản thân Giang với lại là, là anh Sơn là mình lúc mà, mà Giang về cũng cũng nhờ anh Sơn rất là nhiều để đi chăm nom cháu đi xem đi lại rồi là nộp tiền viện phí mình cũng chuyển hết cho anh Sơn đấy khi mà mà nghe cái tin phải nói là rất là sốc đối với bản thân Giang Tại vì ai cũng xem cháu và mong cầu cháu được chữa khỏi mắt thế này rồi là bên kia nhưng mà ừ, nếu bố cháu lại lại, lại, mong muốn là đưa cháu về được thì biết mắt không chữa trị thôi thế sao không cứ để cháu ở dưới đấy cũng được mà thì nó không chữa rồi à nó không chữa cho sáng nay thì hôm sáng nay không ngày nó cũng chạy. à, trong con đến nào nó không cho à. về nó không trong con nữa à. không hết về nó không à, cho nên ờ. phòng hết ra xương hết trở tay chứ mà lúc mà bác sĩ dưới đấy thì người ta có tiêm cái gì cho cháu hoặc là có, có thuốc men gì không có chỉ hóa chất đấy nếu mà ở trong khoa thì nó vẫn chỉ hóa chất nó được chịu thuốc nhưng mà vào ấy mà khoa đấy thì em vào nó không cho em vào ừ. lúc mà em vào đấy thì chả có hai phòng à đây à còn tay thì nó uh, ờ, họng bên hết thì xương to thế ừ. nó mới đã gì cái gì ừ. Thì là vợ vợ ờ, em cư đấy hôm xưa đấy nó anh cũng rất là buồn mọi người rất là quan tâm khán giả là các mạnh thường quân những người gửi tiền thì cũng quan tâm đến cháu mong là cháu có chữa được khỏi ấy dần ừ, vâng, dần vâng, rất là hiểu và khi có mọi người mà xem được comment bảo là cháu gia đình khó khăn không có tiền không phải ra cũng kêu gọi một số tiền cũng khá là nhiều và hai trong quá trình mà chữa trị mắt cháu ấy nếu mà thiếu kinh phí thì các cô vẫn gửi tiếp để giúp cháu nhưng mà cái nguyên nhân này thật sự là là mình thấy bố cháu là tại vì bố cháu là trực tiếp ở trong đấy mới vào được anh Sơn không vào được mà để xem tình hình bác sĩ là như thế nào và hỏi chính xác là là mình trị bằng cái phương thuốc gì thì cũng không thấy bác sĩ nói chỉ bảo là chuyển hóa chất những cái hóa chất để nó có tác dụng gì hoặc là lấy được không ấy cái, cái mắt ở bên này nó còn mở được không có nhìn được không không làm được Hả? không làm được cái mắt mà nó không bị ấy không bị không làm được Đó, mình cũng rất là buồn bản thân Giang thương cháu như là một người con mình trong nhà mình thôi mình đưa cháu xuống rồi là đến khi về rồi là không phải là mình tiếc tiền hay như thế này cả quan trọng tương lai của cháu ấy. các bác các cô đây... ăn cơm chưa mọi người ăn cơm hết chưa ăn, cơm hết rồi đúng không à. có đói không thì mình đi mua gì về ăn đấy dạ, mọi người đi mua về ăn dạ, có cơm cơm rồi nhau à, cũng vất vả cho các bác là là là bên đấy là bác của cháu giàng này chú này anh này, này ừ, cháu Bây Giang lên là cập nhật để hỏi bố cháu là cái, cái tình hình bệnh án này buổi chiều nay ờ, em cô ấy đâu của nhà đâu đi vào nhà kia thì cũng gặp mưa mưa thì về thấy anh sơn anh ấy nhắn tin gọi điện xong là ấy qua thì ừ, anh bảo em đấy động viên là cố gắng là là ở lại xem cháu tình hình như nào đã rồi mình mình ấy được còn tiền nong thì anh sơn anh sẽ chịu trách nhiệm rồi đóng viện phí hoặc ờ, như thế nào dạ. anh rằng ta lên trên này là chắc mới về nhỉ ờ mới về xong là là đi đi phi phi đi đi về về mà những cái bà con mình còn nhiều hoàn cảnh khó khăn ấy mình mong muốn là được được mọi người biết để giúp không những là cháu giàng nữa mà còn rất là nhiều còn nữa thì muốn tôi tàn nó ra thì thành tòa nếu mà cháu lạnh quá thì đắp vào ờ, ấy là cho cho cháu chăn mỏng mỏng ấy đó là cháu sẽ lạnh chân lạnh ờ, tay ấy thương cháu là à, dạ cho thằng ngon chân nhà chân tướng nó quên câu tiếp nó chỉ trong cũng mua mua sạch cần cái chuyển hóa chất đây nó nó là như thế nào nhỉ xuân chuyển biết để nó là có tác dụng gì không không tác dụng muộn quá rồi là là đấy mới chưa được mấy ngày nào trước ấy đang ngày mới trước ngày trước mà mà các bác đây mà như hiểu nên sùng này là, là mọi người mà biết thì lúc mà cháu mình máu nó... muối đưa xuống bệnh viện Hà Nội gấp thì còn được bây giờ nó sưng to nó đồi rất là khó lúc mà nó mới ấy mới mà nó chưa chưa chứng niên đấy thì ờ, một ấy được thực tế là bản thân Giang thì cũng nhận được rất là nhiều cái comment mọi người nói là sao không đưa cháu đi sớm thật sự là cái duyên của mình lúc mà cháu đã đi xuống Hà Nội xong là bệnh viện ca lại đuổi về để đến một thời gian là ở thành phố Yên Bái bệnh viện 500 giường là mất 21 ngày sau đó lại về trạm tấu để cách ly xong rồi mắt của cháu nó sưng vù đấy thì Giang mới nhận được cái tin nhắn của anh Sùng là anh trưởng thôn này gửi cho ra một cái ảnh ảnh của cháu bé để mình lúc ấy mình mới lên lên ngày hôm sau này mình cũng bảo bố cháu mang xuống viện luôn đưa, đưa cháu xuống có cả anh Sơn đấy nữa Thật sự là mình cũng xuống thì bác sĩ cũng chỉ đưa vào bệnh viện này xong là bệnh viện kia mình phải chạy lên chạy xuống mấy bệnh viện cả anh Sơn rồi đến khi mà cháu vào nhập viện thì bác sĩ là cũng chưa có kết luận rồi là thì cái bệnh án còn không nhỉ cái bệnh án là cháu mà chụp x quang ấy em nhỉ không là thu hết chứ thu hết à không trả cái gì đâu chỉ có đấy được ờ, hôm ấy mà mà Giang có đọc cái bệnh án thế bảo cháu bị u ác tính nhưng mà cái cái kết luận cuối cùng của bác sĩ là hướng điều trị là như thế nào nó có lành được hay không thì lúc đấy là bác sĩ không nói u ác tính nó chèn hộp sọ à đấy chèn hộp sọ chỉ đấy để giải thích cho một người hiểu ấy. rồi đến khi mà bây giờ không ấy được nữa thì uh, mình cũng đành phải bất lực thôi mọi người tuy ừ. rất là thương cháu mọi người bác ở đây rất là thương cháu đấy rồi bây giờ cứ về để cho cháu nghỉ ngơi đây Xong tí là mọi người nghỉ ngơi sẽ đi rất đường xa mệt ăn uống một chút Để mọi người nghỉ mai có gì Thì Giang sẽ tiếp tục cập nhật tình hình của cháu Về cái số tiền còn dư của cháu Của các mạnh thường quân và chi bao nhiêu Thì mình sẽ có phương án là sẽ bàn bạc với bố cháu để tất cả mọi người Đây là, là tốt nhất cho cháu này nhé thì à, Giang xin à, phép được khép lại video của Giang ngày hôm nay đây thôi để cập nhật tình hình của cháu đây xin hẹn à, quý vị và tất cả các bạn là ở những video sau mình sẽ cập nhật sau nhé